À, xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày 25 tháng 6 à, năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, giới thiệu tiếp đến các anh chị một chiếc xe Toyota Innova à, Năm sản xuất 2013 Chỉ số 51A65564 là chiếc à, Toyota Innova à, 8 chỗ ngồi màu sơn trắng xe mới bảo trì bảo dưỡng toàn bộ mới à, dán bộ tem rất là đẹp à, mới đăng kiểm à, một năm à, đóng phí đường bộ một năm <clears throat> à, chiếc xe này cửa hàng bán nhanh gọn lẹ à, 286 à, triệu à, bán giá mùa dịch à, chiếc xe này bản e thiếu à, cũng à, đồ cũng ABS an toàn hai dàn lạnh riêng à, tất cả các đồ theo xe đều liền lạc xe này đặc biệt là không có lỗi về cái khâu tông đụng hay ngập nước à, gầm máy rất là êm à, các anh chị nào à, mua xe này về chạy dịch vụ thì yên tâm tuyệt đối à, màu sơn thì à, rất là đẹp luôn nha các anh chị nha dán bộ tem thể thao rất là đẹp à, chúng ta xem à, phần à, bên trong xe bên trong xe thì à, tay lái à, ốp đá rất là đẹp nha các anh chị rất là đẹp cọc bộ ghế da để ghế da xịn rất đẹp cái da xịn rất là đẹp nha bọc sàn à, bọc la phong phiên bản này của mình có hai à, à, túi khí ABS an toàn nha các anh chị à, máy rất là êm luôn nha máy rất là êm à, anh chị nào muốn à, sở hữu chiếc xe này thì à, gọi cho cửa hàng ờ, ô tô gọi cho cửa hàng ờ, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua hai số điện thoại à, số Zalo di động Viettel là 0868 à, 33 77 79 xin nhắc lại số Zalo Viettel Viettel nha di động nha là 0868 à, 33 77 79 số uh, Vina là Zalo 0919 24 uh, 3566 chiếc xe cực kỳ đẹp nha các anh chị nha bỏ lớp mới đăng kiểm dài à, đặc biệt gầm máy rất là êm luôn nha xe không lỗi à, giá tiền này chào bán là đã bao rút hồ sơ hoặc bao công chứng ủy quyền cho các anh chị ở tỉnh xa à, xe bao dàn lạnh riêng nha các anh chị nha hai dàn lạnh riêng trước sau giữa đều có đầy đủ hết à, bản e thiếu này thì à, có rất nhiều người người ta sử dụng là không có thua gì bản G hoặc là bản E hết nha nó cũng có đủ các chức năng cần thiết như thắng ABS an toàn à, dàn lạnh zin à, hai túi khí à, chất xe thì cực kỳ đẹp rồi nha à, à, cửa hàng cũng xin nhắc lại với à, các anh chị là luôn luôn tiện các anh chị à, cộng tác viên à, bán xe cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai với à, hình thức à, làm tại nhà chúng ta xem YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và nhớ bấm vào nút đăng ký à, dưới góc phải màn hình để được kênh thông báo đến các anh chị biết là còn rất nhiều xe trên trang cá nhân à, của YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và đặc biệt là à, hàng tháng cửa hàng về khoảng 4 à, 50 chiếc xe đủ loại cho nên các anh chị à, lưu ý là chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và bấm nút đăng ký dưới góc phải màn hình kênh sẽ ờ, nhắn tin thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về hàng tháng về rất nhiều xe nếu các anh chị không đăng ký à, kênh sẽ không biết mà thông báo đến cho các anh chị ha à, vỏ lớp mới nha các anh chị nha à. xe này cầm máy rất êm nha mới đăng kiểm chúng ta xem sơ lược dòng bên ngoài cái chúng ta xem phần hầm máy lưu ý là cho anh chị nhớ vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha rồi anh chị nào làm cộng tác viên thì chúng ta chia sẻ à, trên Zalo Facebook bán cửa hàng rất là hoan nghênh hàng tháng cửa hàng về rất nhiều à, anh chị nào à, có bán xe nào thì chia sẻ xe đó còn chúng ta thích bán nhiều xe hơn nữa thì truy cập vào YouTube Lân Ngọc Đồng Nai và xem video và có thể chia sẻ bán trực tiếp các anh chị lưu ý ha à, à, số điện thoại của cửa hàng Lân Ngọc là có hai số nha số điện thoại di động Viettel là 0868 à, 33 77 79 à, số Vina là 0919 24 à, 3566 là số có Zalo nha xin nhắc lại số có Zalo là 0919 à, 24 3566 à, hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 à, chiếc Toyota Nova đủ loại anh chị lưu ý là nhớ bấm vào đăng ký để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng còn anh chị nào muốn bán xe thì chúng ta à, chia sẻ à, trên trang cá nhân Zalo Facebook bán sau khi à, các anh chị đăng lên trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị thì khách hàng gọi đến thì cửa hàng à, à anh chị sẽ chụp lại số điện thoại của khách hàng gửi qua à, Zalo à, cho cửa hàng Lân Ngọc cửa hàng Lân Ngọc sẽ à, gọi trực tiếp để cho khách hàng và sau khi giao dịch thành công sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản mà khỏi phải đến nhận xe trực tiếp xe rầm máy rất êm nha các anh chị nha à, sùng chỉ nắp rất là êm à, máy thì vẫn đang nổ nha các anh chị à, máy đang nổ cửa hàng xin nhắc lại là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc xe đủ loại à, phiên bản mình e thiếu này là nó có ABS đầy đủ hết các anh chị nha đó, có thắng ABS đầy đủ hết cũng như là có hết tất cả các chức năng như hai dàn lạnh riêng hai túi khí an toàn ABS xe mới bảo trì bảo dưỡng mới đăng kiểm một năm à, giá tiền chào bán là 286 triệu các anh chị nha 286 triệu Các anh chị lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký phải màn hình chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha <clears throat> và vừa xem vừa chia sẻ cũng được một chiếc 2013 mà đời cuối mẫu mới như thế này à, giấy thì đăng ký 214 thì à, giá 286 triệu bằng một chiếc 27 28 thị trường cho nên các anh chị khỏi phải bận lòng về giá à, giá này là bao bán sát sàn bao rút hồ sơ cho nên à, các anh chị mua về chúng ta vừa đi vừa bán lại hoặc là vừa đi vừa kinh doanh thì cũng sẽ bớt à, quan ngại về cái phần lỗ nhiều xe này bao cho các anh chị không lỗi về cái dàn đồng nha à, máy gầm máy đồng gầm máy à, bao dàn lạnh riêng đó xe của mình có à, lóc cửa rồi có kính bấm đồ ngon lành hết rồi có đăng kiểm một năm bảo trì bảo dưỡng bảo hành một năm cho nên mua về xài thì chỉ đổ xăng thôi không có làm gì thêm à, à, vô hết cái dàn inox các anh chị nè inox ốp quanh xe hết toàn bộ nha à, là cũng khẩm tiền rồi à, bên trong bảo trì bảo dưỡng nhớt cầu nhớt số nhớt máy bọc ghế à, bọc bộ ghế rất đẹp các anh chị bọc bộ ghế bọc bộ da ghế da rồi bọc bộ à, la phong bọc à, la phong rồi bọc sàn bọc bộ sàn bộ ghế bộ da bộ la phong chúng ta mua về không phải tốn các khoản linh tinh à, xe che nắng rồi cũng còn khá là mới nha các anh chị nha 286 triệu còn bao rút hồ sơ nữa giá này cực kỳ hợp tình hợp lý cho các anh chị rồi anh chị mua à, xe Lân Ngọc Đồng Nai là giá tốt nhất thị trường hiện nay anh chị khỏi phải quan ngại về giá chất lượng thì của hãng Toyota nó đã ca cam kết cho người sử dụng hàng tháng bán ra cả dài à, à dài ngàn người xài tại vì Toyota là bán chung hết cho cả thế giới chứ không phải bán cho mình không mình là người thừa hưởng riêng cửa hàng Lân Ngọc không một tháng bán khoảng 450 chiếc Toyota Innova như thế này cho nên các anh chị à, cứ yên tâm về cái chất lượng của dòng này ha nồi đồng cối đá mà chúng ta mua cày thì mẫu Innova 8 chỗ này là tuyệt vời biển số thì 51A65564 à, thì à, các anh chị không thích biển số này thì chúng ta rút hồ sơ về sang tên cửa hàng sẽ bao rút cho các anh chị và các anh chị không có thích à, à, màu trắng thì cửa hàng vẫn còn màu khác nha à, vẫn còn màu ghi vàng màu bạc à, cũng 23 24 25 giá tiền cũng cực kỳ mềm hai trăm mấy ba trăm thôi à, anh chị xem mà không mua được thì giới thiệu cho anh em bạn bè cùng mua chúng ta à, bán phụ cho Lương Ngọc kiếm tiền hoa hồng à, trong cái mùa dịch này à, người có công người có của Lương Ngọc à, bỏ công bỏ của ra à, dọn xe đẹp cung cấp cho các anh chị các anh chị chỉ việc à, lấy xe về rồi à, chia sẻ lên bán thôi chúng ta bấm vào cái nút chia sẻ ở dưới giữa màn hình đó chia sẻ cái lên cái Zalo Facebook và đã bấm chữ đăng để lại số điện thoại sau khi khách hàng gọi đến là các anh chị xem như đã có một nửa giao dịch rồi sau khi khách hàng mua thì Lân Ngọc sẽ chuyển khoản cho các anh chị tiền hoa hồng tiền môi giới mà các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp tại cửa hàng qua hình thức chuyển khoản hết à, cửa hàng cũng xin nhắc lại một lần nữa chiếc Toyota nova biển số 51A à, 65564 là 8 chỗ ngồi năm sản xuất cuối 2013 mẫu mới xe mới đăng kiểm đóng phí đường bộ bảo hiểm một năm bảo trì bảo dưỡng một năm à, xe sơn khá là đẹp đồng riêng trăm phần trăm không lỗi nhân đồng nha máy cực kỳ êm gầm máy êm tư nhân đứng tên quỹ quyền mua bán rút hồ sơ đều được hết giá bán này bao rút hồ sơ là 286 triệu anh chị nào muốn sở hữu hoặc muốn cho giới thiệu cho anh em bạn bè người thân chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai hoặc gọi liền số à, di động 0868 33 7779 hoặc số Zalo 09 19 24 35 66 à, chúng ta muốn biết thêm thông tin thì truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai bấm nút đăng ký sẽ còn rất nhiều xe đang bán trên trang cá nhân Zalo Facebook hàng tháng cửa hàng về khoảng 4 đến 50 chiếc như thế này các anh chị cứ mạnh tay lấy chia sẻ mà bán à, người à, cửa hàng sẽ cung cấp xe dọn xe đẹp các anh chị làm như thế này không cần phải đến làm trực tiếp mà chúng ta làm qua hình thức tại nhà ngồi xem video và chia sẻ thôi nếu mua bán thành công thì sẽ có tiền chuyển khoản hoa hồng trực tiếp tại à, nhà mà không cần phải đi đến trực tiếp nhận rồi cảm ơn các anh chị đã báo chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim cũng như cảm ơn các anh chị cộng tác viên trong thời gian qua đã bán phụ cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc rất nhiều chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe và kiếm thêm thu nhập à, mùa dịch từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý trước khi cấp máy các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký để được cửa hàng ô tô Lê Ngọc Nai thông báo đến các anh chị biết là có xe mới về hàng tháng qua tin nhắn nha. Lưu ý nhớ bấm đăng ký, vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được. Và anh chị nào muốn bán nhiều thì chia sẻ nhiều, truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và chia sẻ. À, nhớ số điện thoại 0868 33 77 79 cũng như số Zalo 0919 24 35 66. Xin chào và hẹn gặp lại xe sau.